ôi đấy con này mất gỡ thôi thôi thôi thôi ừ, à. con này mất gỡ dã man chưa ui ôi ui ôi ui rồi ui rồi ui ui ui ui đấy ui máy móc bay mở chim ngay được ấy chạy đéo được số này chạy ấy khiếp khủng này mỏng nha người bọn này mỏng béo mướt mượt mượt luôn sau 1660 làm chưa 1k coi đồng mấy lạng Ôi, ôi, ôi, ôi, con này mất gỡ thôi thôi con này mất gỡ ủa bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng Yok tamam. Bu su babalarına ne olur? Ôi, ôi, ôi, đấy đây. Con này mất nữa. Trôi trôi trôi trôi trôi. Trôi trôi trôi trôi con này thì mất gỡ Đấy, anh em nhìn dã man chưa ủ mắc móc móc mỗi mỗi lưỡi lưỡi chưa con này móc mỗi lưỡi cái cái vật vật vào em được không ấy tuột làm sao được nữa con này một tuột nữa là chết tuột một con đấy bạn zoom zoom zoom zoom đẹp luôn béo đấy còn lái mà gọi là chất lượng chắc thịt này rồi ờ, ok ok ok Đấy, đẹp luôn đẹp này ui tí mất nha em nhé nó có đóng đóng mỗi tí vào vào, ấy nè tí vào mặt uống gì tụt gớm ấy mát à, đấy ô ôm rồi béo nhá béo nhá anh em nhìn nhá này là ngon luôn rồi đấy <laughs> đấy dính dính rưỡi cái này, à, mày cầm cần à, rưỡi cầm quay cho béo tròn dinh con à, chui chui nó có trứng anh em à, chúng làm cho con này hấp thì quá là tuyệt vời luôn đấy chui thiên nhiên này ăn nó chắc thịt à uh -huh. đi, đi, Úi dồi ôi Ủa, tù phì, tù phì đấy mà đi ác đấy Úi dồi ôi Ủa, tù phì, tù phì đấy mà đi ác đấy Ác của nó đấy Này là đóng một lưỡi anh em ạ Đấy Cái đều đều cái giống này một thấy gọi cũng ngon luôn anh em ạ ui sướng thu phí thiên nhiên cho thấy giỏi quá nha ui rồi mày đưa bóng tay áo dài thế bỏ cần là nó ngon là nó ngon để thật. ui ôi ui ôi ui ôi ui ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi đúng là rìa rìa rìa đuôi đúng cái, cái rìa đuôi nó, nó quẫy cho mất ui ui đã dã man anh em ạ kinh thật đấy kinh tổ thật đấy không có gì kinh nhỉ đóng một tí rìa đuôi người đấy quẫy phát tạch phát mất ôi giật quá kinh kéo con này kéo khả chặt bóc cả linh này Đấy đây ninh của anh này nó bong là là nào <laughs> thằng đứa rồi mình nữa giờ đâu rồi <laughs> à đây đây dã man bóng hẳn à, à, cái này thằng đứa đứa sợ này nào chắc về chơi loại to hơn chứ cần tay cái chỗ loại này yếu mềm á